tại Đức Phật ngày xưa thì Phật và các thầy tỳ kheo cũng thế đến trưa là ôm bát đi vào trong làng mạc dân chúng để khất thực xin cơm và mang về độ ngọ ăn buổi trưa thì đấy là thầy muốn giữ tinh thần của đạo Phật thưa đại chúng cái bình bát của các thầy nó chính là cái bát phước của chúng sinh ai mà sớt bát cúng dường đấy thì được rất nhiều phước báu dù là một rúm cơm thôi có thể nhờ hôm nay các con cúng dường một rúm cơm này mà nhiều kiếp về sau các con không bao giờ bị đói khổ không bao giờ phải sinh vào nhà nghèo khổ cho nên ấy, đức phật dạy các thầy phải ôm bát đi khất thực tuy mình là xin ăn để nuôi mạng mình sống nhưng lại đang giúp cho chúng sinh được gieo trồng ruộng phước. ล้วนเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทา มารวมกัน โดยมิได้นัดหมายละเวลุวันยามบ่ายทรงแสดงโอวาทปาติโม Oh, my. 不得不。